Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Giữa thời buổi tấc đất tấc vàng, thì một tấc đất ở thủ đô có khi bằng mấy tấc vàng. Ấy vậy mà vẫn có những mảnh đất ở vị trí đắc địa của Hà Nội đang bị bỏ hoang. Giữa trung tâm Hà Nội, có một số dự án nhà cao tầng được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng với vị trí đắc địa, nhưng bị bỏ hoang sau nhiều năm xây dựng. Vậy đó là những dự án nào? Nguyên nhân do đâu dẫn đến dự án bị bỏ hoang?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 nằm trong khu đất vàng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dự án từng được ví von là Tiểu Khang Nam, nhưng sau nhiều năm vẫn nằm đắp chiếu gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị. Dự án Vicem Tower, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, do Tổng công ty xi măng Việt Nam Vicem làm chủ đầu tư với số vốn 2.743 tỷ đồng. Khi công trình khởi công vào tháng 5 năm 2011, chủ đầu tư tuyên bố sẽ hoàn thành vào năm 2014. Tuy nhiên, khi xây dựng xong kết cấu chính, dự án bị bỏ hoang. Đến tháng 3 năm 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến giao cho Bộ Xây dựng, chỉ đạo chuyển nhượng dự án. Tuy nhiên đến nay, dự án dở dang Vincent Tower vẫn nằm bất động. Tiếp theo là cao ốc Apex Tower trị giá 15 triệu đô la Mỹ bỏ hoang trên đường vành đai 3. Dự án Apex Tower tọa lạc tại vị trí đắc địa trong khu đô thị Mễ Trì, phường Mỹ Đình, trên đường vành đai 3 bị bỏ hoang nhiều năm nay. Dự án do công ty cổ phần tòa nhà Cavico Việt Nam và công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 15 triệu đô la Mỹ. Dự án này xây cao 27 tầng và 3 tầng hầm Công trình được khởi công xây dựng từ đầu năm 2008 và dự kiến hoàn thành vào năm 2012. Abed Tower từng được kỳ vọng sẽ là trung tâm thương mại cung cấp văn phòng, căn hộ tiện nghi hiện đại, tạo ra một điểm nhấn kiến trúc ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mới. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thiện. Năm 2011, dự án đã phải tạm ngừng thi công. Sau đợt thanh tra năm 2014, dự án được chỉ ra thi công không đúng thiết kế. Đến năm 2016, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết buộc chủ đầu tư Apex Tower phải có nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế tư vấn đầu tư đã thanh toán là 14,7 tỷ đồng và bồi thường 4,3 tỷ đồng do chậm bàn giao nhà. Những sai phạm trong quá trình triển khai dự án cùng những khó khăn về tài chính là một trong những nguyên nhân khiến Apex Tower không thể tiếp tục triển khai đúng tiến độ đề ra, gây thiệt hại cho nhà đầu tư đã rót tiền vào dự án, ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị xung quanh. còn bây giờ là dự án Habico Tower. Một dự án khác cũng bị bỏ hoang nhiều năm là Habico Tower, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, do công ty cổ phần Hải Bình làm chủ đầu tư với tổng số vốn 220 triệu đô la Mỹ. Dự án nằm trên đường Phạm Văn Đồng, cửa ngõ phía tây bắc thủ đô. Habico Tower từng được chào bán với giá 4.000 đô la Mỹ trên một mét vuông sàn. Nhưng việc xây dựng tạm dừng từ năm 2011 Hiện dự án bỏ hoang mới thi công đến tầng 9. Dự án Havico Tower thực hiện từ năm 2008 trên khu đất hơn 4.490m2 bên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, cùng với vốn đầu tư khủng khoảng 220 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 5.000 tỷ đồng. Theo thiết kế ban đầu, Habico Tower có hai tòa tháp với chiều cao 180m, 4 tầng hầm và 36 tầng nổi. Dự án có chức năng là tòa nhà thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng và nhà ở cao cấp cho thuê. Thời điểm đó, chủ đầu tư từng công bố giá căn hộ thấp nhất từ 21 tỷ đồng và cao nhất là 85 tỷ đồng. Kỷ lục trong xây dựng bằng việc hoàn thành một tầng nhà chỉ trong 7 ngày – những tưởng sẽ trở thành một biểu tượng mới của thủ đô. Nhưng biến cố xảy ra khi thi công đã khiến chung cư siêu sang này đắp chiếu cả chục năm qua. Tháng 5 năm 2011, khi nhà thầu dự án tiến hành căng cáp dự ứng lực tại sàn tầng 9, khối căn hộ, thì xảy ra sự cố bê tông sản bị phá hủy, dẫn đến việc ngừng thi công vô thời hạn của Habico Tower sau khi sự cố xảy ra, cộng với một số rắc rối về mặt tài chính, nhà đầu tư Đông Riwon gần như rút hết về nước, chỉ để lại một đơn vị nhỏ. Tòa nhà bị bỏ hoang trên diện tích đất lớn, gây ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của những người dân khu vực. Thậm chí còn xuất hiện tình trạng hút chích, cướp đồ tại đây. Tiếp theo là dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ sau hơn 20 năm triển khai vẫn nằm đắp chiếu. Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Sau hơn 20 năm được trao giấy phép đầu tư, hiện tại dự án có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng này vẫn nằm đắp chiếu, nhiều hạng mục bị xuống cấp, cỏ dại mọc ung um tùm. Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ được cấp phép vào năm 1997 với tổng số vốn 50 triệu đô la Mỹ do tập đoàn Keystone Invest Hoa Kỳ làm chủ đầu tư. Dự án nằm ở trung tâm quận Cầu Giấy, mặt trước nhìn ra hồ Nghĩa Tân, công viên Nghĩa Đồ, xung quanh là khu dân cư. Tổng diện tích xây dựng bệnh viện là 27.000 m2 với 300 giường, chuyên điều trị các bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, não, tim mạch. Năm 2001, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định thu hồi 9.998 m2 đất tại phường Nghĩa Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy và cho phép bệnh viện thuê 8.540 m2, quản lý 1.458 m2 trong thời hạn 40 năm. Do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng, năm 2006, dự án mới được khởi công xây dựng. Đến nay đã hoàn thiện phần thô, năm 2011, phần lắp đặt điện cơ bị gián đoạn. Do nhà thầu cung cấp hệ thống điều hòa không đảm bảo chất lượng so với hợp đồng, nên công trình không thể hoàn thiện. Đến nay, bệnh viện triệu đô như một tòa nhà bỏ hoang. Được xây dựng lên với kỳ vọng trở thành bệnh viện quốc tế năm sao hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Hà Nội, giúp giảm tải cho các bệnh viện lớn. Nhưng dự án nghìn tỷ này vẫn tiếp tục đóng băng giữa khu đất vàng thủ đô. và bây giờ là dự án Landmark 51, nằm tại số 55 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Tokyo Tower là tòa nhà hỗn hợp đa năng cao 51 tầng, có tổng vốn đầu tư là 988 tỷ đồng. Dù đã xây thô xong, nhưng nhiều năm dự án vẫn chưa thể về đích. Tòa cao ốc Tokyo Tower trước đây là chung cư Vinafor hay Landmark 51, được khởi công vào tháng 4 năm 2015 Dự án được phát triển trên nền diện tích gần 4.600 m2 với 688 căn hộ. Ở thời điểm xây dựng, dự án được cho là tòa nhà cao thứ ba tại Hà Nội, được đánh giá mang tầm thế kỷ. Thế nhưng hiện tại dự án chỉ xây xong phần thô, không thấy có hoạt động xây dựng để hoàn thiện dự án, trong khi theo kế hoạch Dự án được hoàn thiện và bàn giao sử dụng vào quý 4 năm 2017. Thời điểm mở bán của dự án này là ngày 29 tháng 11 năm 2015. Khi đó, dự án được bán với giá khoảng 23 triệu đồng trên mét vuông, tương đương với 1,7 đến 2,3 tỷ đồng trên một căn, đầy đủ nội thất cao cấp. Trước đó, trong quá trình triển khai dự án, do chủ đầu tư là liên doanh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam Vinafor và Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 không thực hiện đúng các cam kết về thanh toán với ngân hàng. Ngày 25 tháng 9 năm 2018, VPCombank đã tiến hành thu giữ tài sản là dự án Tokyo Tower để xử lý nợ theo quy định. Sau 4 năm ngừng thi công đến nay, dự án vẫn chưa có chủ đầu tư mới để bàn giao thi công. dự án Tokyo Tower, từng được kỳ vọng sẽ góp phần làm cho bộ mặt phố phường thêm khang trang. Giờ đây lại khiến cho hình ảnh đô thị trở nên nhếch nhác, gây mất mỹ quan. Và cuối cùng, một cái tên khác không thể không nhắc tới đó là tòa nhà Vietinbank Tower. Dự án tọa lạc tại khu đô thị Sipucha, quận Tây Hồ, Hà Nội. Sau 12 năm khởi công vẫn đang sang dở, ngủ đông chưa hẹn ngày về đích. Dự án Vietinbank Tower được khởi công vào tháng 10 năm 2010 với số vốn đầu tư theo kế hoạch hơn 10.000 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 30.000 m2, bao gồm hai tòa tháp Tòa tháp thứ nhất cao 68 tầng, được thiết kế và dùng làm trụ sở làm việc chính của Việt Tiên Vietinbank. Tòa tháp thứ hai cao 48 tầng. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay đã gần 12 năm sau ngày khởi công, dự án vẫn đang dang dở, chưa thể hoàn thiện. Cùng với đó, việc dừng thi công suốt một thời gian dài đã khiến cho nhiều hạng mục của dự án đang dang dở gây hoen dỉ, hòng phế, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trước thực trạng này, Vietinbank đã chỉ ra nguyên nhân và đưa ra phương án giải quyết vào cuối năm 2018. Trong đó có phương án chuyển nhượng toàn bộ dự án và Vietinbank sẽ thuê lại 68 tầng để làm trụ sở làm việc. Hết thời gian thuê, Vietinbank sẽ mua lại tài sản với giá tượng trưng hoặc phương thức xác định được giá thỏa thuận cụ thể. Để triển khai, Vietinbank đã mời các nhà đầu tư có kinh nghiệm năng lực tài chính quan tâm đến dự án. Đến hết quý 1 năm 2021, có 29 nhà đầu tư quan tâm đến dự án này. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, dự án việt tiên Vietinbank Tower vẫn đang nằm đắp chiếu, giang dở và chưa thể hẹn ngày về đích. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với những dự án nghìn tỷ bị bỏ hoang giữa thủ đô. Quả thật, nhìn những khối tài sản nằm bất động ở đó, giữa bối cảnh nhà ở thiếu, văn phòng thiếu,